Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để sửa cái lỗi đó là khi mà các bạn cài nốt js rồi ấy, mà các bạn uh, vào uh, command line hoặc là cái CMD ấy, các bạn có nốt mà nó hiện ra cái lỗi đó là nốt is not recognized như này. Thì um, lỗi đây là nó là cái gì? Thì các bạn có thể search Google thì nó ra rất là nhiều kết quả. Ờ, đều dẫn đến cái câu trả lời đó là các bạn bị thiếu cái biến môi trường thì thì biến môi trường đây là gì thì nói một cách chi tiết thì nó khá là nhạt nhưng mà mình nói à, thì mình sẽ nói một cách đơn giản đó là cái biến môi trường nó sẽ lưu giữ cái đường dẫn đến cái à, thư mục à, cài đặt nốt js của các bạn thì ở đây thì ở trên mạng thì đều hướng dẫn các bạn copy cái thư mục đều copy cái, cái đường dẫn đến ổ C trong thư mục program file cơ nhưng mà ở đây thì mình lại khác ở đây thì mình lại mình lại không cài đặt vào ổ C mà mình ở đây là mình lại cài đặt vào ở đây mình lại cài đặt vào ổ D và trong thư mục của Node.js cơ đấy thì việc ờ, của mình ờ, để sửa đó là chính chúng ta sẽ phải gán vào cái biến môi trường đấy cái địa chỉ của cái ờ, thư mục Node.js này các bạn copy các bạn copy đường dẫn bấm copy nhé xong là tiếp tục các bạn bấm chuột phải vào gpc hoặc là cái my computer ấy, thì các bạn bấm vào properties ok cửa sổ mới ra thì các bạn nhìn sang bên phải và các bạn bấm chọn vào cái à, Advanced System Setting của mình đây cái Advanced System Setting ok nó sẽ hiện ra một cửa sổ mới đó là cái cửa sổ à, System Property thì các bạn nhìn xuống bên dưới các bạn bấm chọn vào Environment Variable cho mình nghĩa là cái um, biến môi trường ấy Đấy, thì các bạn uh, cài đặt biến môi trường ở đây Vâng, thì các bạn bấm vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ mới như thế này thế các bạn nhìn ở phần dưới đó là cái phần system variable tức là biến uh, biến hệ thống ở ờ, đây các bạn tìm đến cái um, cái biến cái variable mà có tên là path đây đây cái biến có tên là path với ath như này các bạn uh, sẽ các bạn sẽ thêm cái đường dẫn đến cái thư mục node.js vào cái ờ, vào cái, cái vào cái biến này Đấy, các bạn bấm vào edit nhé edit này xong các bạn à, thêm vào cuối cùng cái đường dẫn đến cái thư mục Node.js các bạn bấm bấm new ở đây các bạn dán cái đường dẫn đến Node.js vào xong các bạn bấm OK OK nhớ là OK hết ba cái nhé xong là bây giờ các bạn có thể quay lại um, CMD để kiểm tra các bạn gõ lệnh node v thì ở đây nó đã hiển thị ra hiển thị ra là v 14.16.0 tức là cái phiên bản Node.js này của mình thì sau khi uh, sau khi các bạn gõ nốt gạch V ấy, nó hiển thị ra version như này rồi ấy, tức là các bạn đã sửa thành công nhé chúc các bạn thành công nhé nếu các bạn sửa lỗi thì bấm like để ủng hộ mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo